là cả một kho tàng vô giá cho hậu thế. Chúng tôi tiến hành loạt bài về 24 nhân vật anh hùng thiên cổ. Thiên cổ anh hùng, ngõ hầu phục hưng tinh hoa văn hóa truyền thống cũng như những giá trị đạo đức quý báu của người Á Đông. Hơn ngàn năm trước trở lại đây, có rất nhiều tiểu thuyết, hí kịch đều là làm theo cùng một khuôn mẫu, đem ngụy vũ đế Tào Tháo mô tả thành nhân vật phản diện, san hùng, ngang ngược. Loại bài viết này mong mỏi phần nào minh bạch lại lịch sử, tái hiện chân thực, hình ảnh anh hùng thiên cổ, ngụy vũ đại đế Tào Tháo. Trăm năm đời người, so với dòng sông lịch sử dài lâu của nhân loại, thật không đáng kể gì, chỉ tựa như cái chớp mắt. Dù rằng so với lịch sử văn minh 5.000 năm này của nhân loại, nó cũng chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, tựa như bóng câu trôi qua cửa sổ. Những gì lịch sử đã trải qua là để tạo nên cho nhân loại sự phân biệt thật giả, nhận rõ thiện ác, cho đến các năng lực, tư tưởng, hành vi ứng đối nên có trong thế sự đời người. Đó lại là quá trình kiến tạo to lớn, lâu dài về tinh thần và ý niệm của những bậc tinh anh thiêng liêng trong lịch sử. Đó không phải là điều chỉ trong một sớm một chiều, một kiếp một đời là có thể tạo nên. Sáng Thế Chủ, thông qua năm tháng lâu dài tuế nguyệt ấy đã để cho con người vốn mang hình tượng của thần Phật nhưng không có tư tưởng và năng lực của thần Phật. Ngài đã từng chút một bồi dưỡng cho nhân loại các loại nội hàm tư tưởng, các loại năng lực và hành vi, bao gồm cả điều mà nhân loại gọi là hiện tượng tự nhiên như gió, tuyết, mưa, sấm, sét. Rất nhiều điều nhân loại cần có như tư tưởng, tình tự, văn hóa hay đạo lý tu luyện đều là thông qua một hoặc vài triều đại với biết bao nhiêu chúng sinh đã tham dự vào mà hoàn thành nên thời đại Tam Quốc dài bước dài hơn trăm năm, với biết bao sinh mệnh đến nhân gian kết duyên. Ví như Tào Tháo, Gia Cát Lượng, Chu Du, Lưu Bị cho đến Tôn Quyền. Năm anh hùng thiên cổ này đã dẫn dắt chúng sinh của họ mà biểu diễn, giải thích nội hàm của nghĩa, vì hậu thế mà lưu lại câu chuyện thiên cổ, truyền kỳ, khắc cốt ghi tâm họ cũng để lại cho người đời sau hiểu rõ thế nào là nghĩa, ví như nghĩa thuận thiên trị quốc, nghĩa quân thần dũng cảm, nghĩa anh hùng kết bái, trọng nghĩa khinh lợi, xả thần vì nghĩa, cử nghĩa binh, hưng nghĩa sư, phát động binh quyền, giơ cao ngọn cờ chính nghĩa. Mỗi một câu chuyện về chữ nghĩa, xúc động lòng người ấy đều được khắc sâu trong tư tưởng người đời sau. Hết phàm là nhắc đến chữ nghĩa, người ta liền lập tức nhớ đến chữ nghĩa trong thời đại Tam Quốc này. Tào Tháo, Ngụy Vũ Đại Đế là ngôi sao đế vương mang theo điểm lành, là chân nhân hạ thế, bắt loạn trị thế, tức là dẹp loạn là đem đến thái bình, thuận theo ý trời mà diễn chữ nghĩa Tào Tháo khí chất hùng hồn, lòng thản nhiên với tao loạn của thế gian. Ông từng nói, thiết sử quốc gia, vô hữu cô, bất chi đương kỳ, nhân xưng đế, kỳ nhân xưng vương. Trích sách, nhượng huyền tự minh bản trí lệnh. Tào Tháo còn gọi là thuận trí lệnh. Ý nói, nếu như quốc gia không có ta, không biết đã có mấy người xưng đế, mấy người xưng vương rồi. Tào Tháo một tay hoạch định chiến lược, chế ngự binh quyền, ưu lo cho nguy bại của quốc gia, thương xót cho khổ huy của bách tính, lĩnh nghĩa quân, chém phản nghịch, binh chinh thiên hạ, vương giả trị quốc, khiến càn khôn sung truyền, hiền lộ oai phong của bậc anh hùng có khả năng an trị thời loạn thế. Tào Tháo ngày bàn bạc sách lược quân sự, đêm luận kinh thư, tài năng thiên phú, nghĩa tựa trời xanh, triển hiện hào khí rực sáng, chấn động cổ kim. Ông biết rõ trời giúp nhà Hán nhưng vẫn bình thản định thiên hạ, lấy việc nhỏ thành đại sự mà dân mình, noi theo cổ nhân, tha chết mà thù nghĩa, cứu tế thương sinh, sửa sang chính quyền nhà Hán, chế áp cường hào, hưng thôn điền, tu sửa thủy lợi, minh bạch pháp tắc, xem trọng lễ tiết, cần kiệm, lại tận lực bảo hộ Hán Triều được duy trì thêm mấy thập kỷ. Tào Tháo thuận thiên diễn nghĩa, công đức lưu mãi tận nghìn thu, không màng đến danh tiếng bản thân. Ông được người đời sau bình phẩm là Trần anh hùng khí khái. Về thư pháp thì nét bút cứng cáp, mạnh mẽ. Chữ khắc nơi nào cần nặng tự khắc nặng, nơi nào cần nét dày, tự khắc dày. Các nơi đều không ảnh hưởng nhau, mà đều không thể giả mạo được, vậy nên gọi là chân anh hùng. Tào Tháo lấy lời anh hùng khẩu khí vô cùng anh dũng. Rồng có thể biến lớn, biến nhỏ, có thể lên cao, có thể ẩn xuống thấp khi biến lớn thì hưng mây gọi mưa, lúc biến nhỏ lại tự ẩn dưới tàng hình, nổi lên cao tự bay vượt giữa trời đất, ẩn xuống thấp tự nếp mình vào trong sóng nhỏ, tự biết rõ sự biến hóa của khí trời xuân vượng, long thời mà như người đắc trí, tung hoành tứ hải. Rồng tuy là động vật nhưng có thể so với anh hùng cái thế, được xưng tụng là anh hùng. Lòng khoai trí lớn, bụng đầy diệu kế, chứa đựng sự cơ trí của vũ trụ, tự thông suốt ý chí của trời đất vậy. Tào Tháo cũng cấm tuyệt sự cúng tế bừa bãi, dâm ô trong quan dân, diệt trừ loạn quỷ, linh thế thấp, dẹp tan hoàng cân khăn vàng, đề bạt thiên sư đạo trưởng trợ giúp đạo giáo, thúc đẩy đạo giáo phát triển hưng khởi, đề cao đạo đức, nếp sống của thế nhân. Tào Tháo thống lãnh ngự quân, chinh chiến xa trường, cầm trường mâu ngâm thơ, thành văn. Tuy là người đời sau bêu xấu điều này, nhưng không thể không tán thường, ông là một thần tử có tài năng trị quốc, là nhà quân sự hiếm có, nhà văn học lớn trong lịch sử Trung Hoa cổ đại. Nền tảng văn chương của Tào Tháo biểu hiện trong tính tình trầm bồng bi thương, độc nhất mà siêu việt, thâm trầm mà hào sảng, anh tuấn và sảng khoái, khai sáng nền phong cốt kiến an. Văn chương của ông toát ra cái khí chất đại khí hùng quân, dung nạp vũ trụ, thiên cổ truyền ca. Thực là thi sĩ chân chính trong lịch sử vậy. Tào Tháo còn viết nên nhiều sách võ học lớn như Mạnh Đức Tân Thư, Tôn Tử Lược Giải, lại đem tinh túy dụng binh lưu lại cho thế nhân. Trong đó, đạo lý binh pháp lưu lại về sau này được các binh gia trong các triều đại lịch sử đều tán thường khen ngợi không ngớt. Trong lịch sử nhân loại có rất nhiều kinh sách chính sử, giã sử, truyền thuyết dân gian, văn học nghệ thuật, những gì gọi là trung gian thiện ác. Nhân đó mà được lưu truyền thiên cổ. Tuy nhiên, không phải tất cả những truyền thuyết này đều chuẩn xác. Rất nhiều đều được lưu truyền trong lịch sử như các luận thuật, nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử cũng không nhất định là chính xác. Những tiểu thuyết hí kịch vì để lưu truyền rộng rãi đã trải qua sự thay đổi về nội dung, xử lý về nghệ thuật thì đều cần người đọc cẩn trọng lựa chọn và đánh giá, quy kết. Hơn ngàn năm trước trở lại đây, có rất nhiều tiểu thuyết, hí kịch đều là làm theo cùng một khuôn mẫu, đem ngụy Vũ Đế Tào Tháo mô tả thành nhân vật phản diện, gian hùng, ngang ngược, từ sự ăn bài của sáng tế chủ trên phạm vi xã hội, trong lịch sử rộng lớn cho đến nội hàm thâm sâu, loạt bài viết này mong mỏi phần nào minh bạch lại lịch sử, tái hiện chân thực, hình ảnh anh hùng thiên cổ, ngụy vũ đế Tào Tháo. Có một bài thơ viết về Tào Tháo như sau. Chân nhân hạ thế, chấn kiền cương, bắt loạn phản chính đại nghĩa trương. Tiên khát vũ nổi quân uy thịnh vận chủ diễn mưu binh pháp dương thi phú cửu thiên khai thương vũ đồng tước tam đài khải nhạc trương đạo giáo sơ manh xảo phù trì thiên cổ phong lưu thiên cơ tàng dịch nghĩa chân nhân hạ thế chấn quyền vua dẹp loạn phản chính biểu trương đại nghĩa, đại quân uy vũ chinh phục thiên hạ, Hồng Dương binh pháp vận trù diễn mưu, thi phú khai mở bầu trời cửu thiên, đồng tước tam đài mở ra trương nhạc, xào hợp nâng đỡ đạo giáo buổi ban đầu, phong lưu thiên cổ ẩn dấu thiên cơ. Chú thích, sự kiện đồng tước tam đài trong thời kỳ Tam Quốc